Giải Miền Đông xin chào cả nhà Các anh chị ơi, hôm nay đầu tuần nhưng mà bùng nổ sale luôn cả nhà ơi Tất cả các chương trình giảm giá chưa bao giờ giảm sâu như thế Và càng ngày giá hải sản càng rẻ các anh chị ơi Em hôm nay chuẩn bị bạt ngàn hàng hải sản đang bơi tươi ngon đầy ắp khắp các bể Để các anh chị qua Biển Đông có thể mua được hàng chất lượng cao với giá rẻ nhất Ngày hôm nay các chương trình giảm giá sẽ đưa ra rẻ sâu kinh khủng luôn anh chị nào mà không nhanh không tranh thủ mua thì hôm sau đắt là em không chịu trách nhiệm nhá cả nhà ơi tất cả các mặt hàng hải sản ở đây nhiều lắm và em sẽ quay từng mặt hàng một để anh chị nhìn thấy khi các anh chị vào đông đông một chút bắt đầu em sẽ báo giá cho anh chị nắm bắt được là hôm nay mặt hàng hải sản ở biển đông có cái gì và rẻ thế nào cả nhà ơi tất cả các cái chương trình ưu đãi này bên em à, được kết hợp với các ngư dân á, để đưa ra một cái chương trình bảng giá rẻ nhất cho mùa dịch Em xin thông báo rằng giá của nhà em cạnh tranh với tất cả các đại lý Các cửa hàng bán lẻ, các cửa hàng bán tại các cái gian chợ hải sản những chợ lớn bán hải sản hay là tại các gian hàng cá nhân em xin thông báo là giá của em cạnh tranh hơn rất là nhiều tất cả các mặt hàng hôm nay nó nhiều kinh khủng các anh chị nhá tôm cua cá ngao sò ốc và tất cả đều được bán với giá rất là rẻ nếu như các anh chị đã từng đến hải sản Biển Đông thì các anh chị biết là tại cái sảnh tầng 1 địa chỉ số 2 ngõ 84 Trần Thái Tông quận Cầu Giấy của nhà em số lượng hải sản nó nhiều như thế nào nó rất là nhiều và nó là rất là ngon và điều đặc biệt là nó cực kỳ rẻ rẻ đến mức không thể tưởng tượng được rằng ngày hôm nay em đưa lên một cái bảng giá các anh chị có thể xem bảng giá ở trên fanpage ờ, được lên bài từ đêm qua và sáng hôm nay các anh chị sẽ biết là giá nó rẻ như thế nào em bắt đầu báo giá để các anh chị biết được là hôm nay cái gì rẻ cái gì ngon nhà mình ăn cái gì hợp lý thời tiết này mình có thể mua hải sản về ăn hấp này mình có thể chế biến thành món lẩu này lẩu miền đông có cả rau cả nước anh chị có thể mua thêm để sử dụng là nhàn nhất nhá Em xin chia sẻ tất cả các mặt hàng và em bắt đầu là em giới thiệu giá đây các anh chị ơi Các anh chị muốn biết mặt hàng nào trước thì comment ở dưới nhá Anh chị muốn biết mặt hàng nào thì comment đi để em sẽ à, báo giá cho nhà mình luôn ạ à. Ở nhà quan tâm đến mặt hàng gì thì nhắn tin comment ngay dưới này giúp em cái Em đọc giá ngay đây các anh chị ơi Nó rẻ lắm ấy, hôm nay nó rẻ khủng khiếp luôn Chị Kim rồi em ơi Em sẽ bắt đầu báo giá các anh chị nhá Hàu sữa to đồng đoàn nhá Nhà em chỉ bán hàu to không bán cái hàu kim kim đâu Hàu này một cân là 6 con đến 7 con anh chị ơi Giá em bán 49.000 đồng một kg nhá 49.000 đồng một kg Hàu sữa Quảng Ninh size rất to Size to đều đẹp luôn Một cân nó chỉ khoảng 6 đến 7 con thôi Anh chị ăn nướng mỡ hành thì vui lòng cộng thêm giúp em là 100 nghìn là 149 nghìn đồng 1 kg gồm có hàu mỡ hành, hàu phô mai. Phô mai của Biển Đông là toàn bộ là hàng nhập khẩu từ Pháp là hàng ăn cho các anh chị nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến mặt hàng giá rất rất rẻ Đó chính là ốc hương Cả nhà nhìn thấy ốc hương ở trong bài đấy không? Em đang lên hình chắc là anh chị nhìn thấy rõ nét đấy ạ à. Tất cả những con ốc hương này còn đang sống đẹp lung linh như tranh luôn nhá Giá em bán chỉ có 209.000 đồng một kg ốc hương đang bơi hàng khỏe đẹp à, Hàng to, ngon và khỏe đẹp Em sẽ có hai size Ốc hương thông thường em chỉ bán có 209.000 Và ốc hương to là em bán 299.000 Ngao sần này các anh chị ơi Ngao sần giá chỉ có 89.000 đồng một kg nhá 89.000 đồng một kg ngao sần và ngao hoa Ngao hoa ngon kinh khủng luôn cả nhà ơi ngao hoa siêu ngon luôn ạ à. bạn Quang Phan ơi cảm ơn bạn tôm sú hôm nay chỉ có 399 000 đồng một kg phá giá thị trường luôn nhá bạn ra chợ giá sẽ là khoảng 500 000 nhé em bán 399 000 thôi các anh chị ơi ngao hoa ngao hoa rất ngon giá chỉ có 89 000 đồng một kg nhá ngao tương là 99 000 này mực nháy hôm nay nó đẹp kinh khủng luôn cả nhà ơi mình cùng quan tâm đến mặt hàng mực nháy này các anh chị nhìn thấy mực nhà em chưa mắt đen nháy luôn thân mực à, hồng đỏ đẹp như tranh luôn các anh chị này nhìn mực nháy này em bán 299 nghìn một cân nhá bao giá toàn Hà Nội luôn không ở đâu có thể có chất lượng mực ngon hơn của nhà em giá nhà em rẻ tuyệt vời luôn chỉ có 299 000 đồng một kg em bắt cho chị một cái rổ tôm sú đây đây. Tôm sú hôm nay nó rẻ dã man luôn đấy để em bắt một rổ lên cho anh chị nhìn cái tôm đẹp như nào và giá sao lại rẻ như thế nhá. Tôm hùm baby. Cảm ơn bạn Quang Phan nhá, mình sẽ check inbox luôn bạn để lại uh, cho mình uh, số điện thoại nhé để mình tư vấn cho bạn được tốt nhất nhé Tôm hùm baby các anh chị ơi Tôm hùm baby hôm nay giá rẻ quá Không thể tưởng tượng được sao lại rẻ như thế hả 1 triệu 049 nghìn Kỳ này Biển Đông đưa ra giá sốc quá Bán hàng kiểu này là không có lãi rồi Các anh chị ơi nhập thế nào đấy đi bán như thế rồi đây này Lần này thì bên em được ngư dân hỗ trợ về giá Nên tất cả các mặt hàng đều được sale với mức rẻ rẻ khủng khiếp Đây là ghẹ xanh nhá cả nhà ơi Ghẹ xanh Quảng Ninh ngon như là ngọt lắm vỏ mỏng dính siêu ngọt, vỏ mỏng và thịt được căng đít và bảo hành đến từng con luôn Kè xanh em bán chỉ có 479.000 đồng 1 kg và size là 4 con một cân các anh chị ơi Size chỉ có 4 con một cân thôi to lắm Chúng ta cũng quan tâm đến tôm sú này cả nhà ơi Tôm sú đây 399.000 một cân các anh chị tin được không? Tôm này ra chợ thành công là bán 500.000 một cân Đấy em không nói điêu một tí nào đâu Các anh chị cứ ra thử mà xem Tôm sú này anh chị ra chợ thành công là bán với giá 500 nghìn một cân đấy Nhà em bán 399 nghìn bán không lợi nhuận luôn cả nhà nhá Kỳ này Biển Đông ra cái chương trình bán hàng không lợi nhuận luôn Bên em và ngư dân cùng kết hợp để bán hàng cái mùa dịch này Giá của em bao giá toàn Hà Nội Anh chị tìm thấy một cơ sở nào bán rẻ hơn hải sản Biển Đông Vui lòng inbox để em bán rẻ hơn nhà đó luôn anh chị nhá kỳ này là chơi rất vui luôn đấy Nhà nào mà bán rẻ hơn hải sản biển Đông sẽ bán rẻ hơn nữa Em cam kết về chất lượng hàng nhà em là hàng loại một luôn Không ở đâu có thể bán được hàng rẻ hơn hải sản biển Đông với chất lượng tương đương anh chị nhá Mình cùng xem tôm hùm baby các anh chị ơi 1 triệu 049 nghìn đồng 1 kg Nếu như nhà nào bán rẻ hơn hải sản Biển Đông Các anh chị vui lòng inbox giúp em địa chỉ số điện thoại em sẽ check giá và em sẽ bán rẻ hơn nhà đó luôn hải sản biển đông cam kết chất lượng hàng luôn là số 1 giá rẻ số 1 hà nội uy tín số 1 luôn các anh chị ơi Nhà mình vào mua hàng, đặt hàng inbox giúp em đầy đủ thông tin gồm tên hàng, số lượng, số điện thoại, địa chỉ nhận ship hoặc anh chị qua mua trực tiếp tại Hải sản Biển Đông, địa chỉ số 2, ngõ 84 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hoặc anh chị qua cơ sở Phong Lan Vinhome Riverside tại đường Nguyễn Lam mà nó ở khu đô thị Vinhome Riverside ở Vĩnh Hưng ạ. Đây là kẹ xanh Quảng Ninh, anh chị nhìn thấy hàng B chưa? Bàn hồ quang hấp ơi! Giá ốc hương là 209.000, ốc xương to ngon nhá, 209.000. Đây, ghẹ xanh nhà em bán chỉ có 479 nghìn một cân 4 con các anh chị nhá, Ghẹ này mà ăn lẩu hay nấu rau muống thì đỉnh của đỉnh luôn Chất lượng hôm nay hàng cái gì về cũng ngon kinh khủng luôn ấy, Hàng mà không ngon không lấy tiền của anh chị nhé Và các anh chị cứ check giá thị trường thoải mái thì ở đâu bán rẻ Nhà em sẽ bán rẻ hơn nhà đó luôn Phục vụ anh chị tận tình chu đáo Kể cả sale lỗ cũng bán luôn Hải sản Biển Đông luôn luôn là số 1 về giá, về chất lượng về uh, uh, bảo hành anh chị ơi mình sẽ qua bên này để ốc hương nhé xem này anh hồ quang hóp ơi anh nhìn ốc hương đây em bắt lên tay cho anh xem nhá ốc hương to ngon thế này em bán có 209 nghìn thì có được không cả nhà ơi 209 nghìn một cân ốc hương anh chị ơi cái loại ốc này năm kia ấy năm ngoái mà mình đi tại chợ phú quốc cũng đã bán 380 một cân rồi nhá bây giờ ấy do dịch giá thì mình không xuất khẩu được nên giá nó hạ đi rất là nhiều và em bán có 209 nghìn bao giá toàn Hà Nội luôn các anh chị nhé ở đâu bán rẻ hơn Biển Đông bán rẻ hơn nữa Ngao hoa em bán là 89 nghìn đồng 1 kg Các anh chị có tin được không? Chỉ có 89 nghìn đồng 1 kg ngao hoa như thế này à, bán không lợi nhuận luôn cả nhà ơi 89 nghìn đồng 1 kg ngao hoa giòn ngọt vỏ mỏng ngao như thế này này ngao to đùng này em bán 99 nghìn một cân là ngao thưng nhá chúng ta cùng qua bên này để xem là tu hài hôm nay đẹp như thế này mà giá bán có 349 nghìn đồng một cân thì các bạn thấy thế nào 349 nghìn đồng một kg tu hài vòi dài to đùng khoảng một lạng rưỡi đến hai lạng một con anh chị ơi một lạng rưỡi đến hai lạng một con tu hài Quảng Ninh ngon dã man luôn các anh chị nhá em ship khắp hà nội cả nhà nhá cả nhà đặt hàng thì à, báo lại thì bên em có thể ship phục vụ cho anh chị khắp hà nội luôn bào ngư 99 000 một con giá rẻ như thế này cả nhà ơi 99 000 đồng một kg bào ngư Hàn Quốc size khoảng 10 đến 12 con một cân các anh chị ơi hàng đẹp quá luôn bào ngư này ăn gỏi ăn nướng ăn hấp ăn sashimi thì quá chất lượng luôn đỉnh của đỉnh luôn anh chị nào mà tham khảo giá em đang ghim cái uh, bảng giá ở đây đấy em đang ghim cái bảng giá ở trên uh, ngay comment đấy anh chị có thể tìm hiểu được rõ nhất này bào ngư 99 nghìn anh chị nhá đẹp chưa chúng ta cùng xem nào hàu sữa 49 nghìn đồng một con một cân nó to như thế nào này cho lên tay để cả nhà tưởng tượng là một cái bàn tay của cái cô gái này nó rất là dài các anh chị ơi bạn ấy à, được cái ngón tay rất là dài nhưng mà con hàu nó chiếm hết cả bàn tay luôn một cân nó chỉ 6 7 con em bán 49.000 đồng một cân các anh chị nhá 49.000 đồng một kg hàu sữa Quảng Ninh hàng loại 1 chỉ có 6 đến 7 con một cân thôi cả nhà nhá giá rẻ dã man luôn chúng ta cùng qua bể cua Hoàng Đế nhá cua hoàng đế em sẽ bán với giá phá giá thị trường luôn Không ở đâu có thể bán giá cua hoàng đế rẻ hơn tại hải sản Biển Đông Chúng ta cùng ra bể cua hoàng đế các anh chị ơi Cua hoàng đế tại hải sản Biển Đông đang được sale rẻ kinh khủng 1 triệu 899.000 đồng 1 kg cả nhà nhá 1 triệu 899.000 đồng 1 kg cua hoàng đế chất lượng thường hàng như thế này đây anh chị ơi, có size khoảng tầm từ 2 à, cân dưới đến 3 cân dưới một con nhé Nó rất là vừa khi mà mình ăn gia đình đấy Nó rất là vừa khi mà mình ăn gia đình Cua Hoàng đế em đang bán với giá là 1 triệu 899 nghìn bao giá khắp Hà Nội Anh chị cứ đi tham khảo ở đâu bán rẻ hơn Hải sản Biển Đông sẽ bán rẻ hơn nữa cả nhà nhé Em hấp cua hoàn toàn miễn phí cho các anh chị luôn Anh chị cần bóc em bóc luôn Anh chị về chỉ việc thưởng thức thôi Tôm hùm Alaska hôm nay trong bể rất ngon Size rất đẹp luôn Khoảng 2 đến 3 cân một con Chúng ta sẽ bắt tôm Alaska ra Các anh chị nhìn đấy nó sâu sâu ở bên trong á Tôm Alaska em sẽ bắt ra để cho anh chị xem giá 1 triệu 399 nghìn hàng đặc biệt luôn các anh chị nhá Tôm Alaska hàng đặc biệt luôn Chúng ta cùng quay đi trên này để nhìn thấy nó này Tom Alaska em đang bán 1 triệu 399 nghìn size khoảng tầm từ 1 cân đến 3 cân Nhưng hôm nay toàn về size khoảng 2 đến 3 cân nơi hàng đẹp như tranh luôn Hàng đẹp như thế này em đang bán 1 triệu 399 nghìn bao giá khắp Hà Nội luôn các anh chị nhá Bảo hành và chất lượng luôn Off kém sẵn sàng một đổi một ngay các anh chị nhá Một mặt hàng mà siêu hot hit ngày hôm nay đó chính là cá mú cọp bạn Dung Anh ơi em không có à, mú cỏ Em không có bạch tuộc ạ à. Em không có bạch tuộc mùa này thì em đang không làm bạch tuộc Mấy bữa nữa thì em sẽ làm và em báo lại ạ à. Đây là cá mú cọp các anh chị ơi Những con cá mú cọp cực con cực rẻ luôn 259.000 đồng một kg Anh chị có tin được không? Chỉ có 259.000 đồng một kg Cá mú cọp có hỗ trợ sơ chế phi lê Làm sạch hoàn toàn miễn phí Ngô Hoàng Đế chất lượng hảo hàng em bán với giá 1 triệu 5 1 triệu 899 nghìn Bao giá khắp Hà Nội nhà nào bán rẻ hơn hải sản Biển Đông sẽ bán rẻ hơn nữa các anh chị nhá Biển Đông kỳ này sẽ đưa tất cả các mặt hàng với giá rẻ nhất thị trường Chất lượng hàng nhà em như thế nào, uy tín thế nào được các anh chị mua hàng nhà em hàng 20 năm nay thì biết rồi Hải sản Biển Đông đã có 20 năm nay và em hoạt động uh, rộng khắp tất cả các quận ở thành phố Hà Nội tất cả các cái mặt hàng đều được bày bán công khai với giá siêu siêu rẻ chất lượng thì à, ngon giá thì lại siêu siêu rẻ các anh chị có thể thấy rằng không ở đâu có thể bán rẻ hơn hải sản miền đông chúng ta cùng qua bên này để giới thiệu lại một số các cái mặt hàng đấy anh chị biết là cá hồi sapa cá hồi sapa em vẫn bán với giá là 259.000 thôi rẻ dã man luôn Cá lăng sông Đà hôm nay chỉ có 89.000 đồng một kg các anh chị nhá Móng tay cũng không có anh à, Dung Anh ơi Móng tay mấy hôm nay mưa báo thế này không có anh nhá Mực nháy này đẹp như tranh luôn cả nhà ơi 299.000 đồng một kg Các anh chị sẽ không thể mua được ở chợ đâu nhá Hàng này là hàng thửa riêng rồi Hàng này em đặt thẳng ngư dân à, Hàng bắt ở dưới biển lên phát đóng thay đóng vỉ cho em và chuyển về Hà Nội luôn các anh chị nhá chỉ có tại Hải sản Biển Đông mới có loại mực nháy đặc sắc như thế này hàng đẹp như tranh như thế này nhá giá em đang bán là 299.000 đồng một kg ngay chị sẽ không thể mua được ở đâu có chất lượng mực tốt hơn tôm hùm baby 1 triệu 049 000 đồng một kg hàng đẹp như thế này đây size khoảng tầm là uh, ờ, 3 đến 5 lạng một con các anh chị nhá 3 đến 5 lạng một con tôm hùm baby siêu phẩm luôn cua Cà Mau hôm nay em sẽ có size là hai con một cân nhá cua Cà Mau hai con một cân các anh chị ơi cua Cà Mau hai con một cân thì giá sẽ là uh, 519 ở đâu xem nào 400 bao nhiêu Cua Cà Mau là 449 nghìn các anh chị ơi 449 nghìn đồng 1 kg cua Cà Mau Loại 2 con 1 cân nhé Loại 3 con 1 cân giá là 379 nghìn Cái bảng này ờ, hình như bảng sai rồi chị đấy. Cua Cà Mau một chút em sẽ báo lại giá cho anh chị chính xác nhé Không phải bảng này, không phải bảng này Đấy chị cái điện thoại để lấy bảng khác, bảng cua Cà Mau khác chị ơi em báo này giá cua Cà Mau sau 2 phút nữa nhé Bào ngư giá là 99.000 đồng một con à Bỏ hết cái bảo giá ngay Bào ngư là 99.000 đồng một con anh à. Bạn à, Dung Anh ơi 99.000 đồng một con nhá Tu Hải Quảng Ninh Tu Hải Quảng Ninh giá siêu rẻ luôn 349.000 đồng các anh chị ơi 349.000 Cua Cà Mau sẽ có size 2 con 1 cân giá là 519 nghìn 3 con 1 cân giá là 459 nghìn 2 con hai con nhé, hai con là 519, 3 con là 459 và size 4 con 1 cân ấy nhỏ hơn một chút nữa thì giá sẽ là 349 nghìn Cua gạch Cà Mau là 619 nghìn các chị nhé Cua gạch Cà Mau là 619 nghìn hải sản nhà em nó nhiều giá man luôn ấy nhiều lúc mà không nhớ được giá hết tất cả các loại nên em phải cầm giấy để đọc nó nhiều quá mà giá nó cứ thay đổi hàng ngày vì à, thị trường ấy giá hạ một cái là nhà em cũng hạ ngay lập tức luôn cứ thị trường hạ là biển đông hạ các anh chị nhá đôi khi thị trường tăng mà biển đông vẫn giữ nguyên giá vì bọn em muốn bình ổn giá chứ không phải cứ thiên hạ tăng thì bọn em sẽ tăng đâu ạ có những mặt hàng mà bán bằng giá nhập hoặc có khi là thậm chí là lỗ còn hiện tại thì tất cả các mặt hàng tại Hải sản Miền Đông đều được bày bán công khai, minh bạch, giá rẻ nhất thị trường. Bên em giá sẽ cạnh tranh với tất cả các đơn vị bán hải sản khác trên toàn thành phố Hà Nội. Các anh chị đi mua hàng cứ tìm những đơn vị nào mà giá rẻ hơn báo là inbox cho em, em sẽ ra giá ngày hôm sau rẻ hơn nữa để chiều lòng tất cả các anh chị nhé. Dung Anh ơi, giá mặt hàng gì căng bạn ơi Tất cả mặt hàng nhà em là phá giá thị trường luôn à. Không có một nhà nào ở Hà Nội có thể bán rẻ hơn đâu ạ à. Bạn cứ tham khảo tất cả các cái mặt hàng ở khắp thành phố Hà Nội Và quan trọng nhất là chất lượng hàng nhá Không ở đâu có thể bán rẻ hơn ở Hải sản Biển Đông đâu bạn Dung Anh ơi Nhà em chưa có mặt hàng gì bán căng cả giá rẻ kinh khủng luôn nhá các anh chị ơi, mình quan tâm đến bất cứ mặt hàng nào vui lòng inbox giúp em số điện thoại, địa chỉ nhận ship, số lượng hàng, ở tên mặt hàng mình cần muốn mua nhé. Em xin báo giá lại tất cả các mặt hàng để các anh chị theo dõi like có thể biết được là mình mua được hàng với giá như thế nào và con hàng đấy là loại như thế nào nhá. Cá lăng sông đà, cá lăng sông đà hôm nay em đang bán với giá là 89.000 đồng 1 kg bao giá khắp Hà Nội luôn. Không ở đâu có thể bán giá rẻ hơn 89.000 đồng 1 kg cá lăng Size khoảng tầm từ 2 cân rưỡi đến 4 cân một con Sơ chế, phi lê, chặt khúc, thái lẩu hoàn toàn miễn phí nhá Cá tầm Sapa 259.000 đồng 1 kg bao giá khắp Hà Nội luôn Ngay chị tìm đến nhà nào bán rẻ hơn em bán rẻ hơn nữa nhá Cá mú cọp Cát Bà Một loài cá ngon nhất của vùng đảo Cát Bà Thực khách của Biển Đông đã sử dụng hàng tấn cá mỗi mùa Giá em bán hôm nay rẻ nhất chưa từng có 259.000 đồng 1 kg các anh chị ơi 259.000 đồng 1 kg Phi lê cắt khúc Làm sạch sơ chế hoàn toàn miễn phí các anh chị nhá Cá lăng 89.000 Cá tầm, cá hồi, sapa, cá mũ cọp chỉ có 259.000 đồng 1 kg Cá bơn Oliver Hàn Quốc em bán siêu rẻ 939.000 đồng 1 kg Tôm sú là một mặt hàng thế mạnh Và ngày hôm nay ai không mua tôm sú thì rất là phí Hôm nay ai không mua tôm sú hôm sau đắt thì em không chịu trách nhiệm nhá Tôm sú hôm nay giảm so với hôm qua là 50.000 đồng 1 kg Và so với các chợ là rẻ hơn 100.000 đồng 1 kg Ngày hôm nay tôm sú size 30 con một cân đang bơi hàng đẹp như tranh, hàng phổ thông nhất giá đang bán chỉ có 399.000 đồng 1 kg thôi các anh chị ơi Hôm nay ai không mua tôm sú thì thực sự là quá tiếc luôn các anh chị nhé Tôm hùm baby em đang bán với giá là 1 triệu 049 nghìn Tôm hùm baby đẹp như tranh thế này đây Size là khoảng tầm 3 lạng dưới đến 6 lạng một con các anh chị nhá 3 lạng dưới đến 6 lạng một con Tôm hùm baby chỉ có 1 triệu 049 nghìn bao giá toàn Hà Nội luôn Cua Hoàng đế Alaska 1 triệu 899 nghìn đồng 1 kg bao giá toàn Hà Nội luôn Nhà nào bán rẻ hơn hải sản Biển Đông sẽ bán rẻ hơn nữa các anh chị nhá Em cam kết, em cam đoan, em khẳng định luôn Nhà nào bán rẻ hơn nữa em sẽ bán rẻ hơn nữa nữa nữa Tôm hùm Úc thì em đang bán với giá 1 triệu 899 nghìn Tôm hùm bông size 1 cân đến 1 cân 2 giá chỉ có 1 triệu 689 nghìn thôi Nếu như các anh chị mua ở trên thị trường nó sẽ dao động khoảng tầm 3 triệu trở lên nhá Em bán 2 triệu 689 nghìn thôi các anh chị nha Ngao hoa Ngao hoa siêu ngon như thế này em bán với giá là 89 nghìn đồng 1 kg phá giá thị trường luôn Ngao sần Quảng Ninh em bán với giá 89.000 đồng các anh chị ơi Ốc hương bạn Hồng Hành ơi Ốc hương siêu hot hit đây 209.000 Ốc hương to ngon như thế này nhá 209.000 đồng 1 kg ốc hương Và cái loại to đùng em bán là 299.000 Hầu sữa Quảng Ninh em bán với giá là 49.000 đồng 1 kg Màu sữa Quảng Ninh như thế này một cân nó chỉ khoảng 6 đến 7 con To lắm các anh chị nhá Hầu ngoài chợ nó khoảng 12 đến 15 con Nhưng nhà em chỉ có 6 đến 7 con một cân thôi là to gấp đôi luôn Em bán 49.000 đồng một kg Bào ngư Hàn Quốc 99.000 đồng một con to đùng luôn cả nhà nhá Bạn Hà Hồng Hạnh ơi 209.000 đồng một kg ốc hương Loại to đùng thì 299 nghìn Loại size bình thường là 209 nghìn Bào ngư là 99 nghìn đồng một con anh chị nhá Sơ chế thái gỏi nhá Rất ngon anh chị ăn ờ, nấu cháo này, nấu súp này Ăn xào hay ăn ờ, nướng mỡ hành, nướng phô mai Món gì cũng tuyệt vời cho món bào ngư nhá Ngao hoa ờ, là 89 ngao sần là 89 ngao thương là 99 mực nháy đẹp nhất vịnh Bắc Bộ luôn Không ở đâu có thể bán mực nháy ngon và rẻ hơn hải sản Biển Đông 299.000 đồng 1 kg Loại mực này các anh chị cứ vào Bixi anh chị xem nếu như mà có phải bán với giá khoảng tầm 600, 500 đến 600 một cân nhé Người ta bán theo theo gam luôn là tầm khoảng 6 70.000 đồng 100 gam Nghĩa là khoảng 6 đến 700 nghìn đồng một cân Các anh chị cứ vào Bixi mà tham khảo giá sẽ biết giá của nhà em như thế nào nhé Tu hài là 349.000 đồng một kg các anh chị ơi Tu hài đi thế này đây Một lạng nó một cân nó khoảng tầm 6 con thôi nhá Khoảng lạng dưới đến hai lạng một con các anh chị ơi Tu hài 349.000 đồng Không ở đâu có thể bán rẻ hơn đâu ạ à. Nghệ xanh Quảng Ninh các anh chị ơi Nghệ xanh Quảng Ninh đẹp như thế này đây Em quay sát cho anh chị nhìn thấy Một cân nó là 3 đến 4 con nhá 479.000 đồng một kg nghệ xanh cua Cà Mau sẽ bán theo size là con 4 con một cân nên bán với giá là 349 nghìn Cua gạch Cà Mau là 619 nghìn Cua thịt Cà Mau 3 con một cân là 409 nghìn hai con một cân là 519 nghìn Tất cả cua thì sẽ bán theo size các chị nhá Và cả nhà nhìn thấy đây, đây là tôm hùm baby này Bể nhiều dã man luôn, các anh chị nhìn thấy không? Bể nhé nhiều như này để phục vụ cho anh chị đây Hôm qua đêm qua về đến hai tạ tôm hùm baby để phục vụ cho chạy chương trình khuyến mại này à, Hiện tại thì à, do ảnh hưởng của dịch bệnh thì ngư dân người ta cũng không xuất được hàng đi nhiều nước ấy Vì vậy thì cái lượng hàng tồn tại các cái vựa, các cái bè có rất là nhiều Mà bên em đang kết hợp với ngư dân để xả tất cả các mặt hàng hải sản Giải cứu ngư dân và tìm được đầu ra thì hải sản mong muốn à, Biển Đông kết hợp với ngư dân cần có sự cộng tác, cần có sự hỗ trợ của tất cả các anh các chị khách hàng thân yêu à, tất cả các anh các chị đã ăn hàng của Biển Đông rồi thì uy tín về chất lượng, về giá cả các anh chị cứ mua hàng nhà em sẽ hoàn toàn yên tâm và Biển Đông mong muốn được phục vụ anh chị những mặt hàng ngon nhất, tươi ngon nhất với giá không thể ở đâu rẻ hơn các anh chị cứ nghiên cứu thị trường thì biết nếu như giá ở đâu rẻ hơn hải sản Biển Đông sẽ bán rẻ hơn nữa để các anh chị à, tin tưởng rằng là Biển Đông luôn là số 1 các anh chị nhá Biển Đông luôn là số 1 luôn luôn là như vậy và bên em mong muốn phục vụ anh chị tất cả các mặt hàng hải sản này ship khắp Hà Nội phục vụ bán tại chỗ thì anh chị có thể lựa chọn được thoải mái luôn các anh chị nhá giá là bày bán công khai live stream hàng như thế nào anh chị đến trực tiếp mua là hàng như thế ạ các bể hải sản nhà em nó ờ, chiếm khắp cả các cái ờ, Ờ, sảnh của tầng 1 địa chỉ tại số 2 ngõ 84 Trần Thái Tông quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội ngõ nhà em to lắm các anh chị nhá ngõ nhà em hai xe 45 chỗ đều có thể đi qua nha uh, cùng một làn luôn ốc hương hàng Nguyễn ạ à. Vâng, một cân ốc hương là 209 nghìn ốc hương to ngon này nhá Ốc hương to ngon như trong hình này là 209 nghìn nếu như các anh chị ăn loại to hơn nữa, loại to đùng là 299 nghìn ạ. Các anh chị đặt hàng thì vui lòng comment inbox cho em để em phục vụ anh chị được tốt nhất nhé. Giá các mặt hàng được bày bán rất là công khai, minh bạch, chất lượng hàng là tuyệt vời. Giá Biển Đông sale rẻ nhất quả đất Và các anh chị ơi, tất cả các mặt hàng này ấy, hôm nay đều được có thể nói là bão sale luôn Ngày hôm qua và ngày hôm nay giá hoàn toàn khác nhau cả nhà nhé Ngày hôm qua và hôm nay giá hoàn toàn khác nhau Các anh chị có thể so sánh bảng giá của ngày hôm qua và ngày hôm nay để biết rằng là À sau có một đêm thôi tất cả các mặt hàng đều hạ giá khoảng trung bình là 50 đến 100 nghìn một cân so với ngày hôm qua Ngày hôm nay Biển Đông chạy chương trình phá giá thị trường Ai muốn ăn hải sản giá rẻ thì đến mua ngày hôm nay ngày mai ngày kia không may mà giá tăng lên em không chịu trách nhiệm cả nhà nhá chương trình nhà em sẽ ờ, chạy theo ngày hoặc theo tuần ờ, tất cả các mặt hàng khi em báo giá rồi sẽ không bao gồm giảm giá thêm nữa vì giá đã có thể nói là sát với giá nhập rồi Biển Đông bán hàng cái bao chất lượng luôn tươi ngon các anh chị ơi mình đặt hàng à, Bạn Hạng Nguyễn ơi bạn qua thoải mái nhá Nhà em tại số 2 ngõ 84 Trần Thái Tông Cầu Giấy à, Chị qua thoải mái để có thể chọn hàng Hàng nhà em nhiều lắm hàng tấn hải sản ở trong nhà mình chọn thoải mái Em quay cái sảnh tầng 1 đấy anh chị nhìn thấy nhá Đây là sảnh tầng 1 của hải sản Biển Đông này Sảnh tầng 1 của hải sản Biển Đông nhà em nó rộng kinh khủng luôn Nó có diện tích khoảng 500 mét vuông và có 2 phần 3 là diện tích chứa các bể hải sản các anh chị nhá hải sản chỗ nào cũng thấy có luôn ạ à. cái gì cũng nhiều luôn đây ạ à. quay tiếp sang bên này thì anh chị nhìn thấy đây các bể ngao sò ốc này các bể cá bể cua hoàng đế tôm hùm nó nhiều lắm anh chị cứ ăn hàng gì thì comment inbox em ship đến tận nơi của anh chị qua trực tiếp mua thì tốt cho em quá anh chị qua mua trực tiếp thì biển đông vui quá các anh chị nhá anh chị vừa chọn được hàng rất là thoải mái và bên em cũng thấy rằng là anh chị tới anh chị chọn hàng thì bên em cũng yên tâm là à anh chị chọn được chất lượng ngon và hàng đảm bảo này chứ không phải là mình nói điêu mình nói dối hàng có thế nào thì bán như thế hàng chất lượng như thế nào thì báo lên như thế ạ anh chị à, vui lòng đặt hàng thì à, có thể inbox giúp em nhé inbox vào phần tin nhắn của Hải sản Biển Đông ạ Bên em sẽ chốt đơn và ship cho anh chị trong trưa nay và chiều nay luôn anh chị nhé à, Em xin báo giá lại nhé Ốc hương em đang giảm giá chỉ còn 209.000 đồng một cân thôi ạ Đây là cái loại ốc hương này em đang live trực tiếp đây anh chị nhé Rất là nhiều hàng đang bơi tại bể đây mọi người này Chỉ có 209.000 đồng một cân thôi ạ Cái loại ốc hương này thì mình có thể làm hấp nướng đều rất là ngon à, anh chị muốn làm thêm các món cầu kỳ nếu mà mình à, à, nếu mà mình mà không biết làm thì bên em có hỗ trợ chế biến sẵn nha anh chị nhá chế biến sẵn thì giá cũng rất là rẻ thôi mọi người ạ giá chế biến chỉ có 259.000 đồng một cân và giá mua sống chỉ có 209.000 đồng một cân thôi ạ ốc hương là hàng bên em là hàng đang bơi tại bể con nào con đấy đều rất là to và đều như này mọi người nhá 209.000 đồng một cân ạ người ơi, hôm nay bên em thì có rất là nhiều các mặt hàng hải sản giảm giá rất là rẻ anh chị ạ Ngao hoa này mọi người này, ngao hoa hay còn gọi là chip chip anh chị này Giá hôm nay bên em đang sale giảm chỉ có 89.000 đồng một cân thôi ạ Rất là rẻ mọi người ạ, chỉ có 89.000 đồng một cân Mọi người mua về ờ, mình có thể làm hấp này Hoặc là nấu canh chua hoặc nhúng lẩu đều rất là ngon những cái mặt hàng ngao cua này khi anh chị qua mua bên em đều có kèm gừng xả và nước chấm hải sản cho anh chị luôn mọi người nhé 89.000 đồng một cân thôi mọi người ạ Rất là rẻ ạ Hào sữa anh chị ơi hào sữa hôm nay thì giá cực kỳ ưu đãi luôn ạ 49.000 đồng một cân mà sắt hào rất là to, rất là ngon mọi người ạ Người nhìn này Mình hào rất là dày này Con nào con đấy, bên em hào là hào hào chọn anh chị nhá Con nào con đấy rất là to đều luôn ạ Giá thì sau giảm chỉ có 49.000 đồng một cân thôi ạ Giá sau giảm chỉ có 49.000 đồng một cân hàu rất là to, rất là đều Anh chị mua về có thể ăn gỏi rất là ngon nhé Ăn gỏi hoặc là mình ờ, làm hấp, làm nướng đều được ạ Nếu mà anh chị muốn ờ, hỗ trợ tách vỏ thì giá bên em bán là 80.000 anh chị nhé Còn hàu sống nguyên con này thì bên em đang sale giảm là 49.000 đồng một cân ạ Người nhìn này, tu hài này Tu hài đang bơi ạ, rất là to Tu hàm nay bên em về size rất là to nhưng mà giá thì vẫn đang áp dụng giảm anh chị nhá thu hài sau giảm giá là 349.000 đồng một cân thôi ạ 349.000 đồng một cân thôi ạ Bào ngư Hàn Quốc mọi người ơi Cái loại bào ngư rất là ngon, rất là bổ này Mà giá cũng rất là rẻ luôn ạ Bên em hôm nay sale đồng giá tất cả các loại hải sản Mặt hàng nào cũng sale ạ Bào ngư Hàn Quốc giá 99.000 đồng một con mọi người nhé vào ngư Hàn Quốc 99.000 đồng một con Anh chị mà mua về mà không biết à, làm cái loại này thì bên em có nhận hỗ trợ sơ chế làm sạch miễn phí anh chị luôn Mình mua về mình chỉ việc chế biến thôi ạ Mọi người nhìn này, hải sản bên em ngập tràn luôn Dạ anh Huy Nguyễn ơi, à, bên em hiện tại thì đang à, dịch bệnh nên bên em chỉ nhận ship nội thành Hà Nội thôi ạ Sơn La xa quá thì à, bên em chưa ship được anh ạ Ghẹ Quảng Ninh, ghẹ xanh Quảng Ninh này mọi người này ghẹ xanh Quảng Ninh ạ Rất là ngon, rất là to, hôm nay ghẹ về to lắm Hôm qua những ai mà hỏi bên em ghẹ, bên em chưa có Thì hôm nay bên em về nhiều ghẹ lắm rồi anh chị nhá Ghẹ xanh này bên em đang bán sale giảm là 479.000 đồng một cân ạ 479.000 đồng một cân này, ghẹ rất là to, rất là ngon Hàng tuyển đang bơi tại bể luôn Mọi người có thể qua trực tiếp bên em tại cơ sở số 2 ngõ 84 Trần Thái Tông, Cầu Giấy để mua hàng anh chị nhá Anh chị có thể qua trực tiếp để lựa chọn hải sản luôn ạ nếu mà mình ở xa mà mình không tiện qua được thì ờ, mọi người inbox đặt hàng giúp em Bên em sẽ chốt đơn và ờ, ship hàng cho anh chị luôn trong ngày ạ Tôm hùm baby đây ạ Mọi người nhìn không? Tôm rất là to này, cái phần thịt ở cái phần thân này Rất là mọng luôn ạ Những cái con tôm hùm baby này mình có thể làm hấp này, bỏ lò phô mai, rang muối, chiên bơ tỏi Rất là nhiều món ngon ạ Hàng bên em đặc biệt là hàng sống loại 1 tuyển chọn và đang sale giảm giá rất là lớn anh chị nhé Mực nháy, mọi người nhìn mực đẹp không ạ? Mực nháy rất là ngon, rất là đẹp Giá đang sale chỉ có 299.000 đồng một cân thôi ạ Mực này mình mua về mình làm món gì ngon anh anh chị ạ Làm hấp cũng ngon Hấp, lẩu đều rất là ngon Nướng, chiên, xào Món nào cũng rất là ngon Hàng bên em là hàng tươi sống nhé anh chị nhé Mọi người muốn đặt gì thì ờ, có thể inbox giúp em nhé Inbox hoặc để lại tin nhắn ở đây Bên em sẽ trực tiếp inbox lại cho anh chị để chốt đơn luôn ạ Hôm nay có hàu, cua, tu hài, ngao này Rất là nhiều các mặt hàng ở bể bên này Bên em cũng nhiều lắm mọi người này Tôm hùm cực nhiều luôn ạ Tôm hùm baby, tôm hùm bông Cá mú cọp Hàng hôm nay về rất là nhiều để phục vụ chương trình giảm giá siêu sốc bên em anh chị có nhu cầu đặt hàng thì vui lòng inbox nhé bên em sẽ uh, chốt đơn ở ngay trên tin nhắn cho anh chị luôn ạ hoặc anh chị comment được ạ mọi người muốn hỏi về mặt hàng nào để em uh, báo giá lại luôn ạ ghẹ Quảng Ninh này ghẹ xanh này 479.000 đồng một cân ạ tôm hùm baby size rất là to ạ 4 đến 6 lạng một con anh chị nhé Giá đang sale chỉ có 1 triệu 049 nghìn đồng một cân thôi ạ Đây rất là to rất là ngon luôn ạ mực nháy ạ mực nháy 299.000 đồng một cân ạ mực nháy 299.000 đồng một cân này thì cái con mực khuôn dài rất là đẹp này màu sắc rất là bắt mắt luôn ạ ngao sần anh chị nhá ngao sần hôm nay sale cũng rẻ ạ ngao sần 89.000 đồng một cân đây cái ngao sần đây anh chị này cái ruột nó màu đỏ này Đấy. bên này là ngao thư mọi người nhá ngao hưng là giá hôm nay là ờ, đang sale là 99.000 đồng một cân ạ ngao rất là to rất là ngon ạ mọi người ơi tôm sú này anh chị này tôm sú đang bơi luôn ạ hàng rất là đẹp luôn mọi người nhìn này mà giá bên em sale hôm nay cực kỳ rẻ luôn anh chị nhá Tôm sú mà giá sale chỉ có 399.000 đồng một cân Mà hàng đang bơi tại bể luôn ạ Giá này anh chị có ra ngoài chợ cũng không thể mua được giá này đâu mọi người ạ 399.000 đồng một cân đây Đấy, ngoài chợ đang bán hơn 500 nghìn đấy anh chị ạ Mà bên em nhá Hàng đang bơi tại bể anh chị có thể qua lựa chọn trực tiếp vào anh chị đặt ship Giá vẫn chỉ có 399 nghìn đồng một cân thôi ạ người nhìn không ạ Rất là ngon luôn Ai mà ăn tôm sú bên em rồi biết hàng bên em hàng tuyển rất là ngon đấy ạ 399 nghìn đồng một cân nay giá rẻ quá ạ Mọi người chia sẻ giúp em nhé anh chị chia sẻ giúp em để à, bạn bè người thân à, có nhu cầu mua hàng ấy thì à, đặt hàng qua bên em ạ à. tôm sú đang bơi này 399 000 đồng một cân này ngao thương 99 000 đồng một cân ạ à. ngao hoa này ngao hoa rất là ngon ạ à. vỏ mỏng thịt điều 89 000 đồng một cân thôi ạ ngao hoa hay còn gọi là chip chip em chị nhé 89 000 đồng một cân ốc hương ốc hương rất ngon 209.000 đồng một cân này mọi người này anh chị mua hải sản bên em ấy thì đều sẽ kèm gừng xả và nước chấm hải sản thần thánh cho anh chị luôn ạ rất là ngon này Hàng nay về nhiều lắm mọi người mà chiều nay mà đi làm về có tiền thì ghé qua bên em để mua hải sản nhé Hoặc anh chị đặt ship cũng được ạ Bên em có nhận ship hải sản sống và hải sản chế biến tận nhà cho anh chị luôn ạ tôm hùm baby về cực nhiều luôn hàng bên sáng nay về limit full cả bể dãy bể bên này và dãy bể bên kia rất là nhiều giá đang sale giảm chỉ còn 1 triệu 049 nghìn đồng một cân anh chị nhá size sẽ dao động từ 4 lạng đến 6 lạng một con ạ tôm này thì ờ, anh chị mua về làm hấp cũng ngon hoặc là nhúng lẩu bên có nhận hỗ trợ sơ chế cho anh chị sơ chế bổ đôi cho anh chị về mình chỉ việc ví dụ mình à, ăn hấp hoặc là nhúng lẩu ấy mà mình chưa biết làm ấy mình muốn bổ đôi ra thì à, bếp bên em làm luôn anh chị và ship luôn anh chị hoặc là anh chị qua mua trực tiếp đều được ạ cua thịt cua gạch bên em cũng có rất là nhiều mọi người nhá cua thịt cua gạch cà mau này tu hài này hàu này hàng phun bể luôn ạ đây quay qua bên này các loại ngao cho chị nhìn này này anh chị này ngao hoa này ngao thưng này ốc hương này anh chị ơi mọi người theo dõi like thì ờ, cho em xin một lút xe du của anh chị nhá xe livestream giúp em ạ qua bên này mọi người ơi vua hoàng đế Alaska đây ạ Cua hoàng đế Alaska này Hàng đang bơi tại bể luôn ạ Em sẽ bắt mấy con lên cho mọi người xem luôn Giá bên em hôm nay sale cực kỳ rẻ luôn 1 triệu 899 nghìn đồng một cân ạ Size thì sẽ dao động là từ 2 cân đến 3 ờ, cân rưỡi một con anh chị nhá Đấy Mọi người nhìn thấy không ạ Cua rất là ngon, rất là đẹp luôn Mà hàng đang sống luôn anh chị nhá Chứ không phải là hàng đông lạnh đâu ạ Mà giá đấy đâu ạ 1 triệu 899 nghìn đồng một cân Cua hoàng đế Alaska đang bơi tại bể còn đây là tôm hùm Alaska anh chị nhé Sau bao nhiêu ngày ờ, khan hàng thì hôm nay bên em đã về rất là nhiều đấy ạ Tôm hùm Alaska giá sau giảm 1399 mọi người ạ 1 triệu 399 nghìn đồng một cân Cái loại tôm này thì rất là nổi tiếng về ờ, mức độ ngon cũng như là cái hình dáng đặc thù của nó mọi người nhìn này Đặc trưng của con tôm này là hai cái càng rất là to và rất là nhiều thịt anh chị ạ 1 triệu 399 nghìn đồng một cân thôi ạ Giá em báo là giá đã được giảm sâu nhất rồi anh chị nhá Tôm hùm Alaska 1399 ạ Cua hoàng đế là 1899 ạ Giá rất là rẻ Và đặc biệt là cua hoàng đế bên em đang hỗ trợ Hấp miễn phí nguyên con cho anh chị nhá Hấp miễn phí nguyên con cho anh chị Giá vẫn tính giá sống cho anh chị luôn ạ 1 triệu 899 nghìn đồng một cân thôi ạ Cua bên em thì ờ, size sẽ dao động từ 2 cân đến 3 cân rưỡi một con Từ 2 đến 4 cân một con Mọi người có thể chọn size to, size nhỏ là tùy nhu cầu của gia đình nhà mình anh chị nhé Thả đi Em phải thả lại vào bể 1899 mọi người nhá 1899 này Cua hoàng đế ạ Cua hoàng đế, cua hoàng đế Alaska Bên này là cái mặt hàng cá mú cọp này rất là nổi tiếng Bán rất là chạy bên em luôn ạ Chất lượng thịt thì tuyệt hảo luôn Mọi người mà muốn ăn gỏi ấy Thì anh chị cũng tham khảo cái loại cá này ăn gỏi rất là ngon Ngoài ra thì có thể làm hấp xì dầu này Hoặc là nướng này Nướng riêng mẻ này à, Hoặc là mình có thể làm chiên Làm lẩu Làm cháo, làm canh chua Một con cá này làm được rất là nhiều món và rất là ngon Giá sống bên em đang giảm hôm nay sale chỉ có 259.000 đồng một cân thôi ạ Đấy là giá mua sống anh chị nhá Đang sale giảm còn 259.000 đồng một cân Và anh chị mua các loại cá bên em này Thì ờ, bên em sẽ hỗ trợ sơ chế làm sạch miễn phí cho anh chị Làm sạch này, cắt khúc hoặc phi lê theo nhu cầu của nhà hàng của nhà mình luôn Hoặc là thái lẩu luôn ạ nếu mà anh chị có nhu cầu ăn lẩu Bên em hỗ trợ sơ chế sạch sẽ cho anh chị luôn Mình về mình chỉ việc chế biến thôi ạ Cá mú cọp 259.000 đồng một cân anh chị nhá Cá mú cọp 259 ạ Hôm nay về cá bơn Oliver này anh chị ơi Cá bơn vàng Oliver đây ạ Đấy Cá này ăn gỏi cực ngon luôn anh chị Ăn gỏi hoặc là chiên giòn Hoặc là nướng muối ớt Ngon lắm mọi người nhìn cái loại cá này đấy Cá, cá bơn thân dẹt anh chị nhé cái lớp vẩy vàng óng luôn này mọi người này nhìn thì như là cá da trơn nhưng thật ra là đây là cái lớp vẩy của nó đấy mọi người này đấy lớp vẩy sao rất là đẹp luôn ạ anh chị nào mà tín đồ của ăn gỏi thì tham khảo món cá bơn Oliver bên em nhé đấy thả đi dạ vâng anh Đức Trình ơi cua Cà Mau ạ đây để em báo giá luôn nha anh cua Cà Mau thì hiện tại bên em có hai loại anh anh nhá à, có bên em có cua gạch và cua thịt đấy anh ạ cua gạch thì bên em ờ, giá đang sale giảm là 600 619.000 đồng một cân anh ạ Đây là cua gạch không? Đây cua gạch đây anh này 619.000 đồng một cân Cua hôm nay rất, rất là ngon, gạch rất là đầy đây ạ 619.000 đồng một cân Còn cua thịt thì bên em có 3 size anh nhá Cua thịt size nhỏ nhất là 4 con một cân này Giá sale là 349 anh ạ Cua thịt 3 con một cân giá sale là 459 còn cái loại size to nhất là hai con một cân Giá bên đang bán là 519.000 đồng một cân anh ạ Anh chị mà không kịp theo dõi like thì mọi người có thể inbox bên em Thì bên em sẽ gửi cho anh chị cái bảng giá mới nhất các loại mặt hàng hải sản để anh chị thao hồ lựa chọn luôn mọi người nhé Anh chị có thể tham khảo giá trước sau đó qua bên em lựa đồ Hoặc là anh chị đặt ship cũng được ạ Bên em có nhận ship tận nơi trong nội thành Hà Nội ạ nhảy này các loại ngao ốc này Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha Anh chị theo dõi cho em xin một nút like và nút, một nút xe mọi người nhá Cho em xin một nút xe ạ Mọi người share về trang của mình để cho bạn bè người thân mình biết ý, Là bên em hôm nay đang sale rất là nhiều các mặt hàng hải sản giá rẻ Và rất là tươi ngon Để cho bạn bè người thân anh chị có thể uh, lựa chọn nhé mặt hàng ghẹ bên này ghẹ này anh chị này ghẹ xanh này hôm qua nhiều người hỏi ghẹ quá hôm nay bên em nhập về ghẹ đấy ạ tại vì mấy hôm nay là mưa bão khó rất là khó nhập hàng thì hôm nay bên em nhập ghẹ về cho chị và sale giảm giá luôn ạ ghẹ xanh 479.000 đồng một cân anh chị nhé, Ghẹ xanh ăn rất là ngon, ăn lẩu rất là ngon Rất là ngon và rất là ngọt đấy ạ gẹ xanh, gẹ xú này Hàng nhiều lắm Anh chị có thể qua Biển Đông, à, Hải sản Biển Đông số 2 Ngõ 84 Trần Thái Tông, Cầu Giấy để mua hàng mọi người nhé Hàng bên em là giấy kín bể luôn ạ à. Anh chị qua chọn thoải mái luôn này Đấy. 479.000 đồng một cân thôi ạ à. Gẹ xanh 479.000 đồng một cân có cả gẹ trứng và gẹ uh, có cả gẹ trứng và gẹ thịt anh chị nhá có cả gẹ trứng và gẹ thịt và gẹ thịt luôn ạ à, Giá là 479.000 đồng một cân đấy ạ Tôm hùm baby này Ôi nhiều quá nhiều quá anh chị ơi Tôm hùm baby Xem lại giá 1 triệu 049 nghìn đồng một cân mọi người nhá 1 triệu 049 nghìn đồng một cân tôm hùm baby size sẽ dao động là từ 4 lạng đến 6 lạng một con ạ à. cho mọi người xem một chùm tôm luôn này đấy nhìn ra hàng rất là tươi ngon luôn các mặt hàng bên em ấy ngoài mực nháy ra thì tất cả đều là hàng đang bơi tại bể luôn anh chị nhá hàng đang bơi tại bể giá rất là rẻ mặt hàng tôm hùm baby bên em đang sale giảm còn 1 triệu 049 000 đồng một cân ạ 1 triệu 049 000 đồng một cân size sẽ dao động là từ 4 lạng đến 6 lạng một con tôm sú anh chị ơi tôm sú hôm nay sale giảm đó giảm cực kỳ khủng luôn mọi người này hôm nay nhiều mặt hàng giảm quá em em nhiều lúc em còn quên giá 399.000 đồng một cân thôi ạ hàng bơi tại bể luôn 399.000 đồng một cân anh chị nhìn này em like trực tiếp luôn cho mọi người nhìn cái mặt hàng bên em ở trên like như nào thì ở ngoài yên như thế luôn ạ giá thì rất là rẻ 399.000 đồng một cân à, mọi người ơi, em có ghim cái ờ, bảng giá ở cái ờ, mục ghim ấy anh chị có thể theo dõi giá giúp em nhé nếu mà em không kịp trả lời uh, phần bình luận tôm sú 399 ạ tôm sú 399 ngao thương nào ngao thương 99.000 đồng một cân mọi người này ngao rất là ngon luôn đấy ạ mấy giờ rồi nhở anh chị inbox giúp em nhé hiện tại là bên em đang check inbox dần dần rồi đấy ạ mọi người cứ inbox giúp em mà mọi người chờ em chút tại vì lượng inbox rất là nhiều đấy anh chị chờ chút lên sẽ check dần cho anh chị luôn ạ à, ốc hương 209.000 đồng một cân ạ ốc hương đang bơi 209.000 đồng một cân này mọi người này 209.000 đồng một cân thôi ạ anh chị mua các loại ngao ốc cua Mực bên em khi mua hàng về bên em sẽ kèm gừng xả và nước chấm hải sản cho anh chị đầy đủ luôn Bào ngư Hàn Quốc mọi người nhá Bào ngư Hàn Quốc 99.000 đồng một con ạ à. Bào ngư Hàn Quốc 99.000 đồng một con ạ à. Mình về mình không biết làm thì anh chị có thể uh, dặn nhân viên bên em sẽ báo bếp để hỗ trợ sơ chế miễn phí anh chị luôn nhá Tu hài này anh chị này, tu hài rất là to ngon này 349.000 đồng một cân ạ à. Thu Hài 349.000 đồng một cân Rất là ngon luôn này Mình muốn hỏi về mặt hàng nào thì cứ ờ, nhắn tin giúp bên em nhé Em sẽ quay luôn anh chị Dạ vâng Anh Phi Hải bên em có cá tầm anh ạ Em like em quay luôn cho anh này Cá tầm đang bơi đây anh này Cá tầm bên em sẽ thả về bên này ạ Đây Cá tầm cá hồi này Cá lăng này Đây anh ơi cá tầm đây anh Cá tầm đây anh ờ, Phi Hải ơi Cá tầm bên em sale hôm nay giảm chỉ có 259.000 đồng một cân thôi ạ Rất là rẻ luôn anh này Cá tầm Sapa anh nhé Hàng đang bơi tại bể luôn ạ à. 259.000 đồng một cân Cá này thì bên họ có hỗ trợ sơ chế làm sạch hoặc là cắt cốt hoặc phi lê cho anh luôn anh nhé Cái loại cá tầm này rất là ngon này Cá không hề có một xương luôn ạ Cá không hề có xương chỉ có thịt và sụn thôi Mọi người ăn loại cá này mà mình ăn lẩu rất là ngon, rất là giòn đấy ạ cá tầm chỉ có 259.000 đồng một cân thôi anh chị nào mà chưa thử qua cái mặt hàng chưa ăn thử cái mặt hàng món cá tầm này ấy, thì anh chị ờ, có thể thưởng thức ngay cái dịp này nhá bên đang sale giảm rất là mạnh đấy ạ quay cho mọi người xem một cá song vang to khổng lồ đây là cá song vang anh chị nhé con trong bể này thì ờ, em ước lượng bằng mắt thì sẽ khoảng tầm 28 đến 30 cân con này đấy ạ rất là to là sông vang đấy ạ con này bên thả dưới này còn ở trên này đây, trong bể ai mà qua hải sản biển đông trần thái tông bên em rồi qua trực tiếp mua hàng ấy thì mọi người sẽ nhìn thấy cái bể cá rất là to ở bên em này để ở ờ, ngay cái chỗ lối ra vào ấy ạ là bên thả những cái chú cá khủng lồ ở đây anh chị này trong bể này là bên em thả cá song vang và cá mập anh chị nhé và cá trình biển rất là to mọi người nhìn qua chắc mọi người nhìn qua video này thì không thấy cái độ khủng của nó đâu nhưng mà anh chị qua trực tiếp ấy. khách nào cũng phải trầm trồ đấy ạ cá rất là to đấy ạ này bị bóng quá không nhìn thấy dạ anh ờ, anh liên hình hỏi tôm hùm đúng không ạ đây anh ơi bên em có tôm hùm đây chưa anh ơi tôm hùm baby anh này Thôi giờ hơi dọn đi cô ơi Dọn đi này Tôm hùm baby anh ơi Tôm hùm baby đi ạ Tôm hùm baby là giá là 1 triệu 049 nghìn đồng một cân ạ Anh Huỳnh ơi Tôm hùm baby bên em đang sale là còn 1 triệu 049 nghìn đồng một cân anh nhá Size rất là to, rất là ngon và là hàng đang bơi loại 1 luôn 1 triệu 049 nghìn đồng một cân Size từ 4 lạng đến 6 lạng một con anh ạ bắt cá xong van cho à bắt cá mú cọp cho khách này cá mú cọp rất là rẻ này mọi người này cá mú cọp rẻ lắm 259.000 đồng một cân thôi ạ ôi cái loại cá biển mà này siêu rẻ này lâu lắm bên em mới có đợt giảm giá mạnh như này anh chị ạ 209 000 259 000 đồng một cân em xin lỗi 259 thôi ạ Cá này à, thịt rất là trắng, rất, rất là ngon, rất là mềm ăn gỏi ăn nướng ăn hấp ăn lẩu đều rất là ngon cái mặt hàng cá mú cọp đấy bên em bán không chạy luôn anh chị nhá chủ tuyến đâu nhở tí còn sắp đơn ship Em đang check inbox dần dần của anh chị nhá Mọi người đặt hàng thì vui lòng inbox giúp em Thì bé sẽ check đơn dần dần và đặt ship cho anh chị luôn ạ à. ngao hoa Đây, để em xem lại giá ngao hoa Ngao hoa 89.000 đồng một cân thôi mọi người ơi Ngao hoa 89.000 đồng một cân đây ạ Ngao này ăn hấp ngon lắm mọi người ạ Ăn hấp nó ra cái nước rất là ngọt luôn ạ Ăn hấp hoặc là nấu canh chua được ngon lắm Vỏ rất là mỏng Vỏ mỏng mà ruột lại nhiều Trông nó nhỏ nhỏ như này thôi nhưng mà ăn rất là nhiều ruột đấy anh chị ạ ngao hoa chip chip này 89.000 đồng một cân thôi ạ ốc hương 50 209.000 đồng một cân này mọi người này rẻ quá anh chị muốn nướng thì à, giá BM sale là chỉ có 288.000 đồng một cân thôi mọi người nhé giá sale cái loại ốc hương nướng sẵn này ốc này mà nướng lên hoặc hấp lên thơm ngon lắm 288.000 đồng một cân ốc hương nướng 209.000 đồng một cân ốc hương sống ạ sần Ngao sần lưỡi đỏ 89.000 đồng một cân ạ Ngao sần 89.000 đồng một cân Đổ luôn vào đây Lẫn mà Không phải lẫn à? Đây à quay lại mực nháy nhá em kết em kết cái món mực nháy này Ôi ngon quá chị nhìn cái màu đỏ tươi của nó không ạ ngon này mà giá sale giảm rất rẻ luôn 299.000 đồng một cân ạ à. Mực nháy 299 này Ngon quá Mực này hấp lên ăn rất là ngon Ăn rất là ngọt và giòn đấy chị nhá Mực nhái này hấp ngọt lắm ạ à. Em bảo đảm ra chợ anh chị cũng không mua được cái loại mực nhái này giá 299 đâu ạ à. Ngoài chợ cũng không có hàng đâu ạ à. quay một vòng bể cho mọi người nhìn này đây là cái dãy bể 5 tầng ở sảnh tầng 1 hải sản Biển Đông 84 Trần Thái Tông bên em Ôi dồi, Chị nói lời kết đi Các anh chị ơi, qua mua hải sản nhớ ghé Biển Đông để được phục vụ tốt nhất về giá cũng như là chất lượng Nếu như các anh chị không qua được thì để lại thông tin bên em sẽ ship hàng đến tận nhà cho anh chị nhé hải sản nhà em rất tươi rất ngon giá rẻ nhất thị trường bao giá khắp hà nội anh chị thấy ở đâu giá rẻ hơn thì báo lại cho em em sẽ phục vụ anh chị với mức giá rẻ hơn nữa anh chị nhé hải sản biển đông nơi anh chị có thể mua được hải sản uy tín nhất hà nội giá rẻ nhất hà nội biển đông rất là cảm ơn cả nhà đã luôn tin tưởng ủng hộ bên em à, địa chỉ đang livestream tại số 2 ngõ 84 trần thái tông quận cầu giấy thành phố hà nội anh chị nhé số 2 ngõ 84 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Vào mùa dịch này Biển Đông sẽ áp dụng cái mức khuyến mại siêu siêu rẻ để phục vụ các chị được thật nhiều hải sản tươi ngon. Đầu tuần hay cuối tuần các chương trình ưu đãi đều là rất lớn các chị nhé. Biển Đông cam kết chất lượng hàng luôn là số 1, giá thành rẻ nhất Hà Nội. Rất vui được phục vụ tất cả các anh các chị. Em à, xin tạm kết thúc livestream ở đây. Tất cả comment inbox em xin trả lời các anh chị ở ngay sau đây các anh chị nhé cảm ơn cả nhà rất là nhiều hẹn gặp lại tất cả các anh chị à, vào một à, hẹn gặp lại tất cả các anh chị nhé chiều nay em sẽ quay trở lại để livestream tiếp các anh chị nhé cảm ơn cả nhà